vào cái lobby khó thế toàn queen ạ cung ở Sailing Assassin Exit Ranger Ok Trận này chơi um, Hunter anh em ạ <clears throat> Hunter được Hunter được Hunter hoặc là ép Trận này không có Tetsulami có thể là chơi uh, chuyển sang ép Hunter chuyển ép được Ok Trận này là có gặp clan bé Pi này Bé Pi này có có có cậu Hiệp ở đây này Đánh hay lắm kìa bé Pi bá kia đánh cũng khá là hay Tôi gặp mấy lần trong rank rồi anh em ạ ừ, Hello các anh em nhá, chào mừng anh em đến với Game đây Chào các anh em mới vào Các anh em đi qua để lại tôi một like nhá anh em nhá Cảm ơn anh em Anh em cứ phải để tôi nhắc like nhở <clears throat> Dạo gần đây là tôi thấy các anh em cứ phải để nhắc Đấy, trong khi cái việc like tôi phải nói thật với anh em Cái việc like tôi là streamer và anh em là khán giả Tôi phục vụ anh em Thì cái việc like ấy <clears throat> Như động viên anh em Động viên ừ. Nguyên tắc cơ bản Giao tiếp Anh em đừng quên nhá Anh em like thì, thì, thì tôi mới còn có thể là coi như phục vụ anh em nhiều được Vui vẻ được Bây giờ đang đứng trong cái phương diện là ừ, người dùng dịch vụ mà anh em <laughs> Còn ờ, các anh em mới vào mà chưa biết thì tôi cũng xin ờ, dành ra ít giây, ít giây ờ, đầu buổi giờ stream nhá Xin phép các anh em Các anh em mà biết rồi thì tôi không nói nhưng mà các anh em chưa biết thì, thì tôi xin phép mấy giây Đầu buổi giờ stream tôi um, tâm sự tí là các anh em xem được stream ấy thì các anh em là giải trí Các anh em xem giải trí, đấy còn tôi thì tôi là làm việc anh em nhá làm việc đấy làm việc không phải chơi tử đâu đó nên là nó cũng có nhiều những cái mà nó nó stress của công việc đấy, nên là rất là cần ờ, phải động viên uh, động viên <clears throat> động viên bằng uh, vật chất mà không có thì cũng, tôi cứ cần cái động viên bằng tinh thần lắm chứ ừ. thế nên là anh em đừng quên nhá anh em đừng quên like cho tôi thấy dạo gần đây anh em hay quên lắm mà tôi nhìn thấy những cái đống like kia thì tôi nói thật chả ai mà coi như là là là, là vui vẻ được cả nhưng chả ai vui vẻ được cả ngồi xem từ lúc 9 giờ 30 à không hôm nay livestream là 10 giờ 30 nhỉ <laughs> sorry anh em <clears throat> nhầm 10 giờ 30 mà bây giờ nó là bao nhiêu rồi gần 3 giờ sáng gần 3 giờ sáng rồi nhá đấy mà hôm nay đâu phải là livestream bình thường đâu Hôm nay là anh em thích cái line up nào là tôi chơi cái line up đấy anh em bảo tôi chơi gì tôi chơi đấy đấy chứ tôi có bao giờ tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi là tôi thất thừa với anh em hay là tôi lút lời anh em đâu đấy, chỉ có điều là cái giới hạn của buổi giờ stream nó có giới hạn thôi anh em ờ, có nhiều anh em là có vẻ như là các anh em mà anh em được phục vụ rồi các anh em được chơi những cái line up mà các anh em thích rồi thì các anh em đã like và các anh em đã donate rồi nhưng mà còn các anh em mà không được phục vụ thì các anh em có vẻ anh em không like luôn <laughs> cay nhở cay thật sự <laughs> Đấy, thế mà hôm nay nhá chưa có một cái trận nào mà tôi chơi nó một cái like up mà nó gọi là tử tế ra hồn để tôi có vẻ là, là là được chơi đây bây giờ cái trận này tôi xin phép anh em nhá là tôi đã có cái bộ hunter ở đây <clears throat> xin phép anh em là cái trận này là tôi chơi tử tế tử tế một trận theo ý tôi Ôi trận cuối cùng thôi anh em ạ Trận cuối cùng thôi nhá Chứ còn bây giờ mà lại phục vụ tiếp Thì đến bao giờ nó mới được top 1 để đi ngủ đây Hôm nào thì cũng ờ, bảo là chơi ờ, được top 1 mới đi ngủ Khổ <clears throat> thôi nhá cái trận này Cái thứ nhất là Hôm nay thực ra là vẫn chưa có trận top 1 nào Cũng phải phải nói thật là như thế Toàn chơi mấy cái bộ kiểu anh em cứ yêu cầu nào là Cái gì Cứ cự ma các thứ thì yếu <clears throat> hay là cái mấy cái bộ kiểu chơi gấu đi anh ơi thì mẹ cố gắng chơi gấu cho anh em không ra gấu thì mẹ chết chơi bit thì cũng yếu <laughs> anh em bảo chơi quả bit tôn ngộ không glacier sùng hố thôi rồi chuyện này chơi tử tế anh em nhá đấy ổn áp rồi ổn áp rồi có hunter là rất ổn áp rồi đấy đầu game là phải vứt cái con eco vào nhưng mà bây giờ có hunter thì không còn ờ, không không cần con eco nữa mà thậm chí là chúng ta có thể đánh chuỗi thắng luôn rất ok chuyện này cậu hiệp là chơi uh, eco trắng luôn eco trắng luôn <clears throat> lúc đầu thì tôi cũng không định là phá eco của cậu hiệp lúc đầu thì tôi cũng uh, xác định là tôi mua hunter tôi ghép đồ luôn đầu game mà tôi ghép với gậy gai luôn Thế nên là tôi cũng không có ý định là cướp chuỗi đâu Cướp chuỗi thua đâu Mà thôi tôi nhường cho cậu Hiệp là chơi chuỗi thua Còn tôi tôi ờ, vứt tạm cái con Eco vào thôi Để tôi giữ máu thôi Đến lúc mà tôi có đủ bộ Hunter Tôi cho bộ Hunter vào Tôi đánh bổ củi Đấy Chứ tôi cũng không có ý định là tôi tôi, tôi phá chuỗi Anh em đừng bảo phá chuỗi ừ, Cùng là như là streamer anh em đừng có bảo thế không Lại bảo phá phá xong rồi nó lại mất lòng nhau anh em bảo không Đấy là chơi thôi mình chơi mình cũng có bài mà Mình cũng mạnh thôi mình cũng không phải phá Đấy, biết đâu ấy là cậu Hiệp cũng đang stream Không biết là cậu Hiệp có bên bên kia có stream không Thì anh em có thể anh em có thể qua xem xem cậu Hiệp có stream không Bên kia không bốn đỏ luôn này anh em này Được không Ok chưa Rất ổn áp nhá bốn đỏ máu là cộng thêm 450 máu cực kỳ khỏe Bây giờ tôi cần cái con gì Tôi cần ra cái con uh, rồng ba tiền Exit để có thể cho nó vào ở round thứ um, 11 11 cho vào hoặc 12 cho vào Đó, <coughs> trận này chơi tử tế anh em ạ Thứ nhất là cái trận này ấy Là tôi thấy là ở trong cái trận đấu này có rất nhiều những cái anh em đang ở cái bức rank cao Chơi nó mà chơi vô vẩn không tử tế thì lại toang Đấy, nên là cái trận này tôi chơi um, xin phép anh em cho tôi chơi uh, đội hình yêu thích 9 ép nha anh em nhá, 9 ép để có thể được top. Đấy. Cũng như là coi như là uh, sử dụng 100% công lực đi đúng không? Chơi trận này tập trung chơi. Thế nên là anh em xin xin phép các anh em nhá, tôi tôi lướt ít kênh chat thôi. Lướt ít kênh chat, đọc ít kênh chat thôi. À cậu Hiệp cũng đang livestream à? À <laughs> bên kia cũng đang livestream đúng không anh em à, được được thế trận này là có bên kia là cũng có đang có tôi ở bên kia rồi Eco hai kênh nó đang đang livestream tầm 4 giờ sáng đấy ba bốn giờ sáng ba bốn giờ sáng rồi rồi rồi rồi mà bên kia vẫn livestream cả kinh quá nhở thực ra chưa bao giờ tôi ngồi trong vòng một tháng này chưa bao giờ tôi ngồi đến cái giờ này đâu chưa bao giờ tôi ngồi đến cái giờ này đâu ngồi đến giờ này là hơi muộn rồi đấy tầm này nói chung là hôm nay thì cũng xin phép vợ rồi nên là cũng stream vợ cũng ngủ vợ tôi cũng ngủ trước rồi ngủ trước nên là tôi có thời gian tôi stream cho anh em xem chứ còn bình thường thì cũng không thể livestream đến cái giờ này đâu vợ tôi mà ví dụ như vợ tôi tỉnh giấc vào lúc khoảng khoảng hai giờ vợ tôi hay tỉnh giấc ấy vợ tôi đi vệ sinh ra vẫn nhìn thấy bạn cùng giường coi như là vẫn thao thao bất tuyệt Thế nào mà chả véo tai kéo lên giường Tụt quần đi ngủ <laughs> Dã man <laughs> Cái tầm đấy thì nếu mà chưa xin phép thì nó thế Chứ còn hôm nay thì thoải mái anh em ạ Rồi chuyển tiếp rồi anh em ơi Cố gắng cái trận này top 1 rồi đi ngủ nhá Mai là con có clip mà up, up clip chứ Cả ngày hôm nay phục vụ anh em bằng những cái lay up lạ rồi Yêu cầu rồi Nên là thôi anh em nhá thông cảm có cái quả kéo Arasin ý vẫn chưa thực hiện được thì thôi để hệ đúng không khác anh em nhá không khác ui cái gì đây lấy cấm đánh ok súng à cấm đánh quan trọng đấy Cho súng vào khỏe hơn Bao giờ có Exit thì, thì cho con cung Round này tôi nghĩ là cái thằng ờ, đối thủ nó yếu là tôi không cần áp cấp Còn Hải là yếu thôi Không mạnh lắm Cái con uh, Flame bây giờ mà nó yếu mà anh em Con này đấy bắn có chết được đâu mà Tung trưởng chả chết được con nào Thậm chí là bây giờ tôi còn đẩy nó nhiều ấy <laughs> Ui bắn con, con thỏ mất có chưa được 1 phần 3 cây Không ăn thua Nói chung là Flame bây giờ yếu lắm <clears throat> anh em nếu mà anh em chưa biết thì tôi có thể ờ, tiết lộ cho anh em là cái trưởng của cái con flame ấy cái trưởng của con flame ấy bây giờ ấy nó cái ở cái mức hai sao ấy, nó chỉ bằng một sao ngày xưa thôi tức là 500 đam ấy một sao ngày xưa nó tung trưởng nó cũng được 500 đam như bây giờ hai sao thấy cay không cay thật sự luôn chỉ có giảm một tiền thôi mà biến một cái con khỏe thành một con phế phế vật luôn anh em ơi, chúng ta quay trở lại với cái vòng lặp rồi Chúng ta quay trở lại với anh em ơi Còn 9 giây từ từ nha anh em nhá Giây cuối mới up anh em ạ à. Để 6 thôi, up luôn Nó sẽ quay sang nó không kịp thật Quang nó đang có chuỗi, tôi phải up như thế anh em ạ à. Ui giời ơi, không gặp nó Chết rồi, lộ rồi <laughs> Lộ rồi mẹ. Tôi đang định có cái ý định là là, là, là up ở giây cuối cùng lên 7 để lừa nó để nó không biết không kịp up xong rồi đấy tôi up lên tôi mới cấp chuối, ai ngờ đã gặp được đâu thôi cũng chỉ làm được một lần ở round 12 thôi anh em ạ à. chứ còn cái round 13 thì nó biết rồi nó lại cũng up 7 luôn Đấy, nói chung là phải phải phải lừa lừa ở những cái cái cái cái round quyết định quan trọng như thế anh em ạ. Đấy, nhưng mà hình như là nó vẫn chưa có cái ý định up cấp. Chưa có ý định up cấp à? Vẫn để ờ, ở level 6 kìa. Được quá nhờ Có vẻ như là bạn đang muốn trao cái um, ờ, cái cái cái chuỗi này cho tôi rồi Xin nhá tôi xin Chuẩn bị qua Qua này Quang sang đây Quang sang đây Quang sang đây tôi đón Ui <laughs> Sao Ui Nhưng mà trông có vẻ hơi mạnh hai gấu à Ăn được không Ăn được chứ Làm gì không ăn được Bốn đỏ ăn tốt Bốn đỏ ăn tốt Ờ Mình xin Mình xin Quang ơi mình xin mọi người thực ra cái bộ của, của của ông Quang này có áp thì cũng nói chung là cũng không thể thắng được anh em ạ. Có áp thì cũng chỉ cho thêm con Goblin vào thôi thì nói chung là không ăn được. Đấy ơi. Hay quá nhờ. Nhưng mà chưa có cái bờ linh Đẩy được từng nào hay từng đấy anh em ạ Cho cây vào đẩy nó nhanh Mỗi tội chưa có bờ linh thiếu viên ma lăng nữa thôi là có bờ linh rồi hy vọng round 15 sẽ có cái cái ngọc ma lăng chứ còn tầm này thì có vẻ tăng ma lăng hơi chậm tăng ma lăng hơi chậm chưa gặp cậu hiệp nhở cậu hiệp có thể comeback gặp sớm ờ, sự gặp sớm tốt gặp muộn quá tí nữa xả tiền gặp là mất chuỗi là một thứ hai là sẽ bị đẩy nhiều máu ấy hy vọng là gặp cậu hiệp sớm Ok Vẫn khỏe Vẫn khỏe Tuy nhiên là vẫn không đẻ cái con cây ra kìa Phải có ma lăng Đây rồi Chúng ta còn thiếu một con cung nữa rồi Là chúng ta có 6 hunter Ok mua con thỏ đi Chuyển trận này thì chỉ chuyển 9 đẹp thôi anh em ạ ừ. Không có Tetsulami Không có Lancer thì làm sao mà chơi được đỏ Không chơi được 6 Hunter thì có thể giữ được cái chuỗi này Tôi nghĩ là nếu mà có 6 Hunter Thì có thể giữ chuỗi round 20 đấy 6 Hunter 4 đỏ Thì lên 9 thì chắc là không kẹp được Cậu Hiệp chơi cái đội hình gì lạ nhỉ? Trông như kiểu bộ siêu đẻ thì vậy Hình như là bộ siêu đẻ Chơi đẻ kết hợp Tôi lại nhìn thấy có cả kết hợp với God Chơi bộ lạ nhỉ? Rất sáng tạo ấy hoặc là có thể là là, là cái giai đoạn uh, ờ, đép quái thì, thì chơi thôi chứ còn tí nữa chắc là về God Warlock hay là về God Saman tôi nghĩ là như thế <clears throat> ui vẫn chưa có ma lăng ui mẹ ơi không có ma lăng này thôi xong rồi trận này chán đời đổ khéo thế nhở cho hai con Exit vào đã ở level 8 bốn đỏ hai Exit ba Hunter đồ trận này không ủng hộ cho lắm anh em ạ Thực ra chỉ cần một viên ba lăng thôi là đủ Một viên ba lăng ghép cái bờ linh thôi Mà chuyện này có vẻ như là không được ok cho lắm Từ bây giờ nó nào 20 là phải ra con Grim Này gặp gặp cậu Hiệp này Chơi gì đây Chơi gì nhở Chơi gót đẻ sao ấy Ôi mẹ ơi Phải không Ui cái gì đây gót đẻ thuyền trưởng cái gì đây Trông sợ ấy nhở Ui đúng thật cắt chuỗi luôn này Mẹ ơi 11 máu luôn ạ Chưa hẹp không? Đây này, ra wing rồi Ra wing là đủ 6 hunter à 6 hunter cho 6 hunter vào đó Bán đỏ thôi anh em ạ nếu mà xác định là xây dựng tiếp bỏ thì phải có búa búa xét. Chơi kiểu dạng như là chơi ờ, Hunter tí có có Tsunami thì mới chơi được. Còn không thôi chuyển dần sang ép thôi anh em ạ. Tầm này không chơi được Hunter nữa đâu. Nhiều anh em cứ bảo là tôi chơi Hunter đi thì không chơi được anh em nhá. Ui rồi mẹ ơi nhìn chồng kìa toàn hai sao kìa. mạnh thế. Chơi là chơi human rồi, chơi human. Human kết hợp với cả mấy cái con uh, con con con con con uh, ờ, mech dạ đầu game. Ui, ăn được không? Cố gắng lên giết hai con. Ui, tên lửa, mày quá. Vẫn ăn được. Mày quá anh em ơi, vẫn ăn được chứng tỏ là coi như là cái bộ make ấy nó cũng không phải tín lắm đâu khi mà ví dụ như là ra nhiều quá ấy, nhiều khi là không có tiền để mà mua cơ anh em ơi cứ roll cái cái bộ make đấy nhá nó rất hay ở cái chỗ là chúng ta có tiền ấy chúng ta có cái công nghệ make ấy chúng ta roll ấy chúng ta có tiền thì không sao nhưng mà chúng ta đều có tiền ấy thì nó lại là câu chuyện khác là chúng ta thắng nhưng mà chúng ta lại phải roll sau đó chúng ta nó ra cái quân cờ nó nhiều quá chúng ta mua chúng ta thọt tiền đâm ra là, là, là bị thọt tiền anh em ạ <clears throat> chính ra như thế nó lại không hay là đỏ quá chính ra nó không hay lắm đâu đấy nhiều khi là nó chỉ vừa phải thôi như bộ hunter toàn một sao này nhưng mà nó khỏe nó khỏe nó khác anh em ạ nó khỏe ừ. bắn chết hết ui rồi cứ lai lai vào đây bắn chết luôn từ lấy giờ tôi thấy chưa thằng lai nó ăn được tôi <clears throat> ui giời cái cái cái người phá chuỗi của tôi là cậu hiệp là chơi cái bộ bộ gót cơ chứ không phải là bộ lai chính ra hunter không sợ lắm nhá ừ. Rôn nói tầm này rôn thôi anh em ạ, rôn nói Rôn uh, à, bây giờ ấy thì tôi uh, form ẹp rồi tôi form ẹp rồi anh em ạ Tôi form ẹp rồi Nên là tôi sẽ uh, ưu tiên những cái con ở trong bộ ẹp là gồm có con Doom này Gồm có con um, Siling Assassin này Siling Archer này Wing Ranger này The Saw này Đấy con cây Rồi ok cả hai con cây đều rất là ok Đấy, Và đặc biệt là chính là con gì Con Grim Con Grim Nhiều khi nó chính là cái con Grim ấy Nó mới là cái con quan trọng nhất ở trong bộ này anh em ạ Không có cái con Grim mà chúng ta tính đến cái chuyện chơi chín ép ấy Thì nó là một cái câu chuyện nó rất là kiểu Đếm cô trong lỗ đâu biết bao giờ ra con đủ rim đâu Đấy nhưng mà cứ thế thôi Đam mê Cron thôi <laughs> Đam mê Cron mà anh em nhiều anh em hỏi tại sao Đây <laughs> ôi Rồi ơi tôi vừa đang nói là Tại sao anh em nhiều anh em hỏi tại sao mà chưa ra Dream đã xác định chương chín đẹp, Ừ vì tôi thích Tôi thích tôi thích thì tôi chơi thôi nhá ừ. Đây rồi <laughs> Rồi rồi rồi form rồi nhưng mà vẫn thiếu anh em ạ cái quan trọng là nó vẫn thiếu nên là tôi sẽ form dần dần nó vẫn thiếu cái con gì nó thiếu cái con uh, grand herat như này có đép được lao quái không nhỉ trông có giống như đép được lao quái không nhỉ khó hy vọng là đủ đam để có thể kết liễu được hai con quái này ở đây có khá nhiều hunter tôi để ở còn lại nhưng mà nó không đủ bộ 6 hunter thì có ăn được không đây ăn được ăn được ăn được rất may Tôi cứ ngỡ là không ăn được nhưng mà lại ăn được Thôi súng không mua nhá Bây giờ là form 9 hẹp luôn anh em ạ Dark Spirit này Đây rồi Cây Ui cái con Gret nó ra nó khó như thế sao Gren Herat nó ra khó như thế sao Mẹ Vứt con này đi Cho 6 ép vào Đây Đủ 6 ép Ok 6 f 3 hunter vậy tạm với anh em ạ chuyển sang 6 f trước Đấy anh em thấy tôi chuyển đầu tiên là từ 4 đỏ Hunter nhá, 4 đỏ 3 Hunter nhá, xong rồi chuyển sang 6 Hunter kết hợp với cả hai đỏ. Đấy, xong rồi chuyển sang là uh, 6 ép kết hợp với 3 Hunter. chuyển liên tục luôn giữa game mà đã chuyển ba đội hình rồi. <laughs> mà cuối cùng vẫn chưa form được cái đội hình 9 ép. Lại bị cái thằng ui Cậu Hiệp đây à Đẩy kinh thế Ui khỏe nhá Đội hình siêu đẻ khỏe nhá Tôi cứ tưởng là, là yếu nhưng mà không đâu Cuối cùng thì cũng ra được Grand Herat Trông kìa cái đội hình này nó đẩy tôi kìa hai lần gặp mỗi lần mất 17 máu Tức là nó không hề yếu xếp lại cái đội hình chỉ đẹp đã anh em ạ <clears throat> Ok nhưng mà tôi có một cái quan trọng ấy Đó chính là cái Berlin thì tôi vẫn chưa thấy ở đâu Không rõ Berlin ở đâu rồi nhỉ Ghép đồ thôi BKB hay búa xét đây anh em Cho anh em lựa chọn đấy búa xét hay BKB búa xét hay BKB nhỏ Ôi tôi cũng đang phân vân lắm đây Thực ra trận này tôi cảm thấy nhiều mết Có khi là BKB anh em ạ BKB ưu tiên trước Trận này có God rồi có mết Búa set để ghép sau đi Món đồ búa set thì ghép đầu game thôi Chứ giữa game thì nó yếu rồi anh em ạ Tầm này yếu rồi Bây giờ cần phải phải tung được trưởng Thỏ phải tung được trưởng trước khi chết Từ khi cái con God of War nó lên 3 tiền tôi cũng chưa chơi cái bộ God thì không hiểu nó mạnh như nào Không biết là các anh em kênh chat đã, đã, đã chơi nhiều chưa? Đã chơi cái bộ God chưa? Chơi God thì chơi God với cái cái bộ gì? Ừ. Anh em thử comment cho tôi xem nào Các anh em comment đi xem các anh em chơi nhiều God chưa? Chưa chơi God trận nào cả à, Trận uh, God Ao Meta rồi À thế à ừ, ừ. Anh em thử chưa mà biết là Ao Meta Anh em thử chưa Thử rồi gì ừ. À anh em thử rồi à, à Ok Rồi để biết được để để ờ, để, để, coi như cho blacklist ừ, Không chơi God nhá các anh em thử rồi thì tôi tin anh em <laughs> tôi uh, tôi tin anh em thôi ừ. God of War 3 tiền làm co À thế à <laughs> Kinh Thật là như vậy luôn Đây này 9m đây này Chính vì thế tôi phải ghép cái BKB trước anh em ạ à, Cho nó an toàn Ui ghép BKB rồi vẫn bị chết luôn kìa À đéo đâu Mình mình mình quên BKB đéo để cho con thỏ Để cho con cây thì chả chết Khổ Ôi rồi ôi Nhìn nó đẩy kìa 9 ép nó sợ 9 mét lắm anh em ạ Rune nốt con cây nào Rune nốt con cây ba tiền lúc sau giật lag nhờ Stream hơi lâu lag là phải rồi Giật lag quá Bán luôn con này đi Không cần từ từ đã anh em ạ Tiền lên đã tiền lên đã 50 tiền rôn Rau quái không có việc gì phải vội cả Chúng ta chỉ cần một con đờ đuôi thôi Chúng ta áp được cấp rồi Anh chơi thử bộ gót đi anh Ờ ừ. <clears throat> Ok anh em nhá Nhưng mà tôi sẽ hẹn anh em vào cái uh, buổi livestream ngày mai ừ. Trận này tôi nghĩ là trận cuối rồi anh em ạ Gần 4 giờ rồi Gần 4 giờ sáng rồi Thôi thôi thôi Chuyện này tôi nghĩ là kết thúc trận cuối cố gắng được top 1 Bây giờ đang điểm nó đang ờ, máu Đang là 57 máu Thì tôi nghĩ là cái lượng máu này sẽ giúp tôi có thể xoay bài được Để có thể giành top 1 Cố gắng nha anh em nhá Hôm nay chưa có một trận top 1 nào Cố gắng trận cuối top 1 đi Chứ bây giờ bảo không top 1 đi ngủ thì cái trận này mà mẹ đeo top 1 thì ngồi đến 5 giờ à Thôi nhá anh em nhá <clears throat> Sợ thật sự Hôm nay quá khô màu với anh em luôn Thực ra cái bộ gót thì tôi vẫn chưa đánh giá được là nó có mạnh hay không Phải thú thật là như thế Rất với anh em như thế Nhưng mà tôi có một cái bộ mà tôi tôi tôi Nó cũng là bộ gót Mà tôi chưa có tiết lộ cho anh em Đấy, như có anh em bảo vừa nãy có hỏi tại sao mà tôi lại thích chơi 9 ờ, ép đến thế thì thực ra 9 ép bây giờ nó là meta thì nó khỏe thôi anh em anh em thấy không chơi toàn top chơi thì đéo nào cũng top rồi anh em ạ cứ chơi 9 ép là top hết <clears throat> Đấy. đơn giản đấy là đội hình gọi là đội hình meta bây giờ phải kiếm được cái đội hình thế này tôi bảo anh em này bây giờ anh em sợ 9 ép đúng không anh em sợ 9 ép thì anh em biết cách counter nó chưa Đấy, tôi biết cách counter rồi đấy nếu mà anh em ờ, anh em có muốn ờ, tôi chia sẻ cách counter không? <coughs> Để tôi xem là, là, là, là anh em like được bao nhiêu like đã rồi <laughs> Từ lấy giờ À đây rồi đây rồi đây rồi à, <coughs> Thấy rồi Lấy à, nhìn thấy là bảy mấy like bây giờ là, là hơn trăm like rồi Ok anh em Ok nhá <coughs> Thì ờ, có thật Thú thật là anh em bây giờ anh em ấn một thì sao nào Bây giờ anh em ấn một Trứng này Bây giờ đập vào con cây là cũng lên được hai Nhưng mà tôi sẽ roll để tôi kiếm mấy con uh, ờ, Sailing hai sao Chứ còn tôi không đập chân cây đâu Bây giờ này nhá anh em ấn một nhá Anh em ấn một nếu mà muốn tôi uh, chia sẻ cách coi như là counter bộ 9 ép Anh em tôi không phải coi như là quảng cáo nhiều thì anh em cũng đều biết là thông thạo 10 bộ 9 ép rồi Chơi bộ 9 ép cực kỳ kinh khủng luôn Không dưới 200 trận đâu anh em ạ à. Không dưới 200 trận đâu mà tỷ lệ top 1 ấy anh em biết hạng trung bình chưa <laughs> lại phải khoe lại hạng trung bình mới được riêng cái hạng trung bình đấy thì thôi anh em nhìn vào có anh em biết rồi có anh em chưa biết nhưng mà nếu mà anh em biết rồi thì anh em cũng thấy hạng trung bình nó cao lắm hạng trung bình nó cao lắm <laughs> anh em nhìn thấy cái hạng trung bình của tôi chưa tí ấy, hết hết game sâu ấy à, hết game sâu hạng trung bình của chín hẹp Đấy, thế nên đừng hỏi tại sao mà lại hay chơi chỉ đẹp Bởi vì hạng trung bình cao thế thôi chơi game hạng trung bình nó rơi vào tầm khoảng 1,8, 1,7, 1,8 anh biết anh em biết thế nào đấy. đấy toàn chơi chín đẹp thôi. <laughs> thế là lý do ấy, tại sao mà lý do ấy, chơi lại hơi có một chút gì đấy gọi là hơi công nghiệp một tí trong cái trận cuối. Rồi ok, Grim là hai nhá. Chuyện cuối này chơi có vẻ hơi công nghiệp khiến cho anh em nhiều anh em nói ở trên cái chat. <laughs> công nghiệp quá à, à công nghiệp quá à anh em phải thông cảm ai rồi cũng sẽ khát thôi anh em ơi ai rồi cũng sẽ khát thôi <laughs> Giờ anh em cứ bảo tôi làm sao mà tôi có thể, để để thể không công nghiệp được đây Khi mà một ngày livestream anh em bắt phải coi như là livestream liên tục từ tôi nhớ là 10 rưỡi đúng không? Bây giờ là gần 4 giờ rồi 4 giờ sáng rồi anh em ạ à. Làm sao để không công nghiệp được Bây giờ muốn có một trận để đi ngủ thì phải công nghiệp tôi chứ còn biết làm nào Bây giờ biết làm nào đây Đấy Anh em muốn chia sẻ thì anh em ấn một nhá Tôi xem bao nhiêu người ấn một Ờ Anh em muốn chia sẻ kinh nghiệm counter chín đẹp ấy thì anh em ấn một Ui mẹ đẩy gần hết rồi là anh em này mà cái bọn chín đẹp nó đẩy kinh thật đấy Anh em thấy không? Bọn chín đẹp nó qua nó đẩy kinh chơi siêu đẻ chơi bộ này hợp quá gì nữa ai ai mà đam mê bộ siêu đẻ chơi Chín đẹp quá hợp luôn Mà nhất là tôi Đây rồi Selling Assassin rồi đập trứng luôn Không nói nhiều Đây rồi <clears throat> Anh em xem tôi đã lâu Anh em thừa biết là tôi rất là thích chơi bộ siêu đẻ Lên 10 luôn Không nói nhiều Dồn đồ cho Selling Chưa kịp để ra sau nhá Ui tôi có một quyển sách mà tôi không biết này Đây này gặp cái bộ gót Gót đẻ này mà nhá, chín hẹp với cả các đẻ đấy là ngon hơn Ừ, thằng nào ngon hơn Thằng nào ngon hơn Thằng nào ngon hơn Thằng nào ngon hơn Thằng nào ngon hơn Thằng nào ngon hơn Ui, mẹ loạn mẹ hết cả mắt Chả nhìn thấy thằng nào thằng nào luôn Mà tôi nhìn thì có vẻ như là tôi đang ngon hơn Ừ, tôi đang ngon hơn thật Tôi đang ngon hơn Rất nhiều những cái quả tên lửa rồi Rất nhiều những cái set của Những cái giật set của con rớt xuống Nhưng mà tôi vẫn thấy những cái con ẹp của tôi nó hiên ngang Ui, khỏe nhờ Thật sự là ẹp rất khỏe luôn vẫn còn BKB nhá Tôi vẫn còn BKB và thậm chí là vẫn còn Blink cho xe linh Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy Nó vả đau cái gì đấy À cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy Đấm chín nẹp vào nó vả đau à Ui, đừng, đừng, đừng hội đồng tôi Đừng hội đồng tôi, có cái gì đâu mà đau Nhẹ nhàng gì đau đâu Ôi, vừa lấy sang đấm tôi 17 máu thì tôi có thấy có kêu đau đâu mà sao Sang soi bài kinh thế Ờ hay Bình tĩnh nào Để cho người ta chơi <laughs> Giời Có cái gì đâu mà đau Đau thì làm game mới <laughs> Ui Được rồi bây giờ đồ thì lấy cái gì đây Có hai món đồ có thể lấy được là cái BKB với cả cái hút máu Cái hút máu cuối Mà lại hút máu cuối Vấn đề là đánh với thằng nào lít game Thằng God hay là thằng Wario Thôi cứ lấy hút máu cuối đi anh em ạ Tôi nghĩ là gót gót gót đẻ khéo lắm Tôi nghĩ là lấy hút máu cuối hơn Chứ gót đẻ thì, thì, thì, thì, thì Trước sớm muộn gì thì cũng toang thôi anh em ạ Gót đẻ là một cái bộ biểu diễn Một cái bộ biểu diễn chứ không phải là cái một cái bộ mà solo top 1 được Solo top 1 bây giờ chỉ có 9 đẹp thôi Rồi, 9 ép counter bọn Lai là chắc chắn rồi Đấy <clears throat> Con Lai này counter chặt của bọn này luôn 9 ép counter chặt của bọn này luôn Lai bao giờ phải LC3 rồi phải có gậy như ý cấp độ 2 mới có thể chơi được Gậy gai cấp độ cuối mới chơi được Anh ơi vậy bộ nào counter chín ép vậy À quên sorry anh em nhá ờ, mải không không không không không để ý anh em nói mải chơi không để ý vừa nãy là có hỏi anh em là anh em ấn một nếu mà muốn cơ, muốn tôi ờ, chia sẻ cái counter thì cách tàu counter nhá tôi chia sẻ cái counter cho anh em tôi lấy anh em ấn một nhiều nhưng mà lúc đấy tôi lại tập trung vào game tôi lại không đọc quanh chat <clears throat> cách counter thì anh em lấy giấy bút này lấy sách vở ra ghi này rất là đơn giản nhá tôi chỉ chia sẻ đúng một lần này thôi từ từ đã chín wario rất mạnh ở đây sven hai sao ạ ui ăn được không Trông nó chém kìa Ui nhìn nó chém kìa Có chống lé Thôi xong rồi Khó khó khó rồi Khó rồi Ây ôi đẩy đau thế 20 máu ạ à. Không hiểu kiểu gì Căng căng căng Thôi chết rồi anh em ơi Căng căng căng căng anh em bình tĩnh nhá Bình tĩnh nhá Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Để tôi xả tiền lốt tôi ờ, sẽ không thể trả lời anh em được ngay bây giờ đâu Mẹ ơi Có khi như nào đây Vứt hai con cây đi à Hết slot rồi Vứt mẹ cây đi luôn Coi như không chơi cây nữa anh em ạ Chơi cây hai sao à Tí nữa tôi vứt được cây luôn anh em nhá Ôi không chơi cây nữa Ui không biết cái đau này có đẩy nhiều không nhờ Chúng ta vẫn chưa lên được con thỏ ba Con cây cũng chưa lên được ba Sờ ven bị cấm đánh được một lúc nhưng mà khi nó tỉnh dậy thì có thể nó sẽ bắn chết hết Ô kìa kìa Sven chém mãi đâu chết được kìa Ô chém trượt à Lần này chém trượt có vẻ như ăn rồi Hay quá Combo rất đẹp đến vị trí của Grim với Thỏ Có ăn được không Kìa con Sven bay ra sau rồi Ui ui nó bị tun Nó bị tun Sven bị tun Được được được ăn được ăn được ăn được Giết chết Sven là được Đúng rồi còn một mình con Lancer chắc cũng không ăn được Lọt lọt một con thôi Round này chỉ lọt đúng một con Lancer rồi anh em ạ Ăn được không? Khó khó khó khó Con này trâu lắm Mẹ hai sao rồi anh em ơi Ui ơi Thế mà cũng mất lâm máu đây anh em ơi Không ít đâu Không ít đâu Lọt con Lancer với con Sven thôi là mất 10 máu một round rồi Doom 2 Đây rồi ok Lên là con Doom 2 cũng sẽ đỡ được Wing Ranger lên 3 này Đưa thỏ win lên ba thôi anh em ạ Giờ tập trung vào xếp đội hình như này Chứ không phải là roll đâu Nó bờ linh xuống góc kia Con Sven bờ linh xuống góc phải à Xuống góc phải Đưa gậy đẩy cho con Wing Bờ linh sang góc trái cũng được Bờ linh sang góc trái thì sẽ bị vướng vào cái con sai linh Câu kéo rất nhiều thời gian Mẹ chém sai linh có giáp chém đến Tết Ui chém đến Tết em ơi Ở đây nhá Phía bên này còn có Squire trừ giáp của con Sven có Sven vào đây bắt bẫy rồi Vào cái lỗ này chết mày ngay Ui rồi ôi Thậm chí là còn không thể giết được con Wing Ranger Nên nhớ là con Wing Ranger lại có trừ giáp Nó mới là quan trọng 26 máu để nó chết luôn được không Ui vẫn chưa chết Mê Nó vẫn chưa chết anh em à Tôi cứ nghĩ là cái round đấy chết rồi nhưng mà tôi để hai bên là hai cái bẫy Dành cho con con con Sven Nhưng mà nó đéo chết Cay thật vẫn còn một round nữa sẽ tỉnh được không nhở Nó có tỉnh được hơn không nhở Nó sẽ tỉnh táo hơn trong việc xếp bài Thứ hai chả tỉnh được Ở đây hai bên mỗi bên là kẹp một con rồi Đấy bên này thì Wing Ranger nhá Đứng bên này có gậy đẩy nhá Bờ linh xuống cái đẩy lên luôn Đẩy ra đằng sau luôn Bên này thì bên bên trái thì đã có uh, Sai Chốt ở dưới này rồi Bờ linh xuống gặp Sai nhá Đấm đến Tết cũng chết Chưa kể là kẹp thêm Squire ở đây nữa Gọi đệ ra Gọi đệ trừ giáp anh em ạ à trừ giáp của Squire kết hợp với cả trừ giáp của Wing Ranger tạo thành cái kỳ chiến thắng trong trận đấu. Ui rồi ôi, ngon rồi. Thôi lấy búa xét tôi chứ còn chần chờ gì nữa. Búa xét hai anh em ạ. Nốt nào, đưa con thỏ lên ba. Thỏ. Ui rồi ui. Mày lên được luôn. Rồi xong rồi đấy, xong rồi đấy, combo đẹp một phát là ăn tiền. Ok. Dồn đồ cho thỏ thôi sai linh ở trên ấy nó tăng cơ con này hai sao hơn cây nhưng mà tôi vẫn chưa cho cái con bài cuối cùng đâu anh em ạ à. nó chính là đây này đây này ui rồi ôi mày chết vào đây kẹp combo trừ giáp tôi cướp skill ở con con con aquaman anh em ơi trừ giáp toàn bộ đội hình như kia bọn này bây giờ siêu mỏng cánh nó không còn là mấy, mấy cái con warrior nữa đâu mềm lắm trò chơi kết thúc mẹ, anh em thấy chưa vẫn chưa lộ lộ lộ ra mẹ, cái con bài chốt đâu tôi không thể nói được mẹ, đó chính là cái con g con Grand Herat nó cướp skill của con con Aquaman anh em à combo Grim vẩy mực sau đó thì trừ giáp rồi ôi cái bọn này bây giờ giáp nó có hai mấy mà giáp thôi hai mấy giáp tôi trừ một phát hết giáp luôn anh em ạ à. Thế là phản đam không có này Không có giáp bắn mềm như bún này. Anh em thấy chưa Thấy sức mạnh của cái đội hình chín này mạnh như nào Kinh chua <laughs> Mạnh lắm Thôi đấy như anh em thấy là Cứ vào vụ thông thạo thì top 1 thôi Đến đây thì chắc là cũng vẫn có các anh em thắc mắc là làm như thế nào để counter lại bộ chín f Bởi vì tôi vẫn chưa có giải đáp thắc mắc của anh em thì thôi xin phép anh em là để buổi sau anh em nhá Trong clip sau tôi hứa với anh em chắc chắn là sẽ ra cái đội hình Counter lại bọn 9F này nhá Anh em hãy ờ, đón chờ cái clip tiếp theo nhá Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai Bye bye Nghỉ thôi anh em ạ Bye bye Nghỉ thôi anh em ạ Bye bye Nghỉ thôi anh em ạ Bye bye